đi đâu đi đâu ba gà trong mây gai ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay bé ngoan của chị ơi hôm nay trời nắng tươi chị bay đi tìm nghề làm mật ông nuôi đời chị vâng theo bố mẹ chăm làm không nên lời trời xanh xanh xanh xanh xanh chị ông bay nhanh bay nhanh hoa nở những cánh thâm trên mình mọc triêu nặng chị ông uống mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa bé ngon của chị ơi hôm nay trời nắng tươi đường vui hoa phường đò ngày ngày nhớ ôn bài đừng quên cô giáo dạy Chị ông nâu nâu nâu nâu Chị bay đi đâu đi đâu Ba gà trong mây gây Ông mặt trời mây dậy Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay Bé ngon của chị ơi Hôm nay trời nắng tươi Chị bay đi tìm nghề Làm mật ông nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm làm không nên lời Trời xanh xanh xanh xanh xanh Chị ông bay nhanh bay chơi mình ngọt triêu mặn chị ông ôm mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa bé ngon của chị ơi hôm nay trời nắng tươi đường vui hoa phường đò ngày ngày nhớ ôn bài đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên ông nâu nâu nâu nâu Chị bay đi đâu đi đâu Ba gà trong mây gây Ông mặt trời mới dậy Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay Bé ngoan của chị ơi Hôm nay trời nắng tươi Chị bay đi tìm nghề Làm mật ông nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm làm không nên lười. Trời xanh xanh xanh xanh xanh Chị ông bay nhanh bay nhanh Hoa nở những cánh trên mình mặc triêu nặng chị ông uống mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa bé ngon của chị ơi hôm nay trời nắng tươi đường vui hoa phường đò ngày ngày nhớ ôn bài đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên lười ông nâu nâu nâu nâu Chị bay đi đâu đi đâu Ba gà trong mây gai Ông mặt trời mới dậy Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay Bé ngoan của chị ơi Hôm nay trời nắng tươi Chị bay đi tìm nghề Làm ngọt ông nuôi đời Chị vâng theo bố mẹ Chăm làm không nên lười, Trời xanh xanh xanh xanh xanh Chị ông bay nhanh bay nhanh ngọt triêu nặng chị ông uống mình qua nghiêng đôi cánh chào hoa bé ngon của chị ơi hôm nay trời nắng tươi đường vui hoa phường đò ngày ngày nhớ ôn bài đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên lười đừng quên cô giáo dặn chăm học không nên